Ok, hello mọi người. Sau khi tạo tài khoản xong thì ờ, chúng ta sẽ đến bước tiếp theo đó là xác minh danh tính và bật mã 2F3. Hai bước này để ờ, phục vụ cho việc uh, xác thực tài khoản và bảo mật 2F3 thì để, để uh, bảo vệ tài khoản thì uh, và cũng phục vụ cho việc nạp rút tiền. Hai bước này là hai bước rất là quan trọng. Đây sau khi tạo xong tài khoản thì mọi người có thể đây ở phần live account này mọi người có thể chuyển sang tài khoản demo 1.000 đô demo để giao dịch thử Đấy, khi mọi người giao dịch hết 1.000 đô này rồi thì mọi người có thể bấm vào phần uh, mũi tên quay tròn này thì nó sẽ loát lại 1.000 đô cho mọi người uh, luyện tập rèn luyện hiện tại thì ở trang uh, này mặc định khi đăng ký xong nó sẽ là ngôn ngữ ở tiếng là tiếng Anh mọi người à, không ờ, biết tiếng Anh thì có thể cài lại tiếng Việt như sau vào phần setting này chọn à, ngôn ngữ tiếng Việt đó và tất cả giao diện sẽ chuyển thành tiếng Việt rồi bước tiếp theo mình sẽ hướng dẫn mọi người xác minh danh tính tài khoản và bật mã 23 ở trên giao diện trên máy tính thì mọi người bật vào phần bấm vào phần hồ sơ này trên giao diện điện thoại thì ờ, nó có phần ba gạch ở góc ở góc phía trên bên trái màn hình. Đây mình đang uh, hướng dẫn mọi người trên máy tính nên là mình sẽ bấm vào phần hồ sơ này. Đây, tại phần hồ sơ mọi người kéo xuống. Tại phần xác minh danh tính tài khoản này, xác minh danh tính, mọi người bấm xác nhận ngay. Chọn quốc gia, mọi người ở đâu thì mọi người à, gọi đây, mình ở Việt Nam này. Điền tên, ví dụ tên là Trung, họ là Nguyễn mọi người điền đúng tên họ họ tên tại trên ờ, căn cước công dân nha mọi người có thể mượn ờ, chứng minh thư và căn cước công dân của người thân hoặc là người quen và không cần ờ, đúng căn cước công dân của của của mọi người đó sau khi điền họ tên đầy đủ mọi người điền số chứng minh thư nhân dân vào đây hoặc là căn cước công dân vào ok mọi người mình sẽ lấy số căn cước công dân Đấy, sau khi mọi người nhập đầy đủ thông tin này rồi này. Nhập đầy đủ thông tin này rồi thì mọi người bấm vào bước tiếp theo. Đến bước thứ hai thì mặt mọi người chụp ảnh mặt trước căn cước công dân và mặt sau của căn cước công dân. Ở phần này mọi người upload bấm vào. Bấm vào nguồn mũi tên này và upload mặt trước của căn cước công dân lên. Kéo xuống dưới sau khi áp mặt trước rồi thì ở phần dưới này mọi người click vào đây và upload ảnh chụp mặt sau của căn cước công dân sau khi xong up xong cả hai mặt của căn cước công dân mọi người bấm gửi và sau khi bấm gửi thì uh, chậm nhất trong vòng 7 ngày thì uh, tài khoản của mọi người sẽ được uh, xác minh danh tính nhưng mà nhanh nhanh thì thường là trong ngày tài khoản của mọi người sẽ được xác minh luôn đó đây thì mình sẽ không uh, xác thực lượng Ok. Sau khi xác minh danh tính tài khoản xong thì mọi người đến bước ờ, bật mã MyFA để ờ, rút tiền và bảo mật tài khoản, tránh mất tài khoản, tránh bị hack. Đây, tại phần mã 23 này, mọi người bấm ờ, on lên này. Sắc nó hiển thị một thông báo như thế này. Đây, mọi người đọc kỹ đọc kỹ hướng dẫn tải ờ, ứng dụng Google Authenticator ờ, về điện thoại. Mình có để link ờ, app Google Authent trên App Store và Google Authent trên set Play cho hệ điều hành Android cho những ai dùng Android thì bấm click vào link để tải và những ai dùng iPhone thì có thể click vào link để tải. Đây. Link mình để ở dưới mô tả của video này nhé. hai link ok sau khi tải xong rồi mọi tải xong về điện thoại rồi thì mọi người copy cái mã này bật mã bật app này lên và copy cái mã này vào app đó tại app đó mọi người bấm vào dấu cộng và có thể quét mã QR mọi người bấm vào quét mã QR thì mọi người sẽ quét cái mã này thì nó sẽ hiển thị luôn nó sẽ xong luôn còn nếu mà mọi người copy mã sao lưu này thì mọi người bấm vào dấu cộng ở trên cái app app Google Authent ấy và bấm vào phần à, nhập khóa thiết lập nhập thủ công ấy. thì mọi người copy cái mã này vào đây bây giờ mình sẽ quét trên điện thoại cái mã QR này ở trên điện thoại mình đã quét xong mật khẩu này là mật khẩu tài khoản sàn giao dịch của mọi người lúc mọi người đăng ký mã xác nhận email mọi người bấm vào gửi mã thì uh, hệ thống sẽ gửi đến email đăng ký tài khoản cái mã xác nhận đây mọi người vào email đăng ký tài khoản và copy cái mã này copy sang um, lại sàn này dàn cái mã đấy vào rồi tại phần mã 2FA này mọi người ờ, xem mã 6 ký tự 6 số trên uh, app Google Authent đã tải về trên điện thoại và sau khi đã quét mã QR hoặc là copy cái mã sao lưu này để tạo mã thì nó sẽ hiển thị 6 ký tự cứ 30 giây nó đổi cái mã đấy một lần nên là mọi người thao tác nhanh một chút không thì mọi người sẽ phải làm lại từ đầu mọi người thao tác nhanh nha đây mình sẽ nhập mã 1971 sau khi à, xác thực thông tin thành xác thực là chính xác này mọi người bấm bật này ok hiển thị thông tin như thế này bật Google Authent thành công và ở đây nó hiển thị chữ on tức là bật thành công và và mail này mail thông báo đến là đã bật thành công mã 23 ok thế là thành xong bước xác minh danh tính và bật mã 23 Hẹn mọi người ở các video tiếp theo.